quan sát và tìm hiểu về hình tròn các con nhìn thấy đấy chiếc đồng hồ treo tường nó cũng có hình tròn đúng không nào rồi tất cả các mặt bàn có những cái mặt bàn cũng là hình tròn vậy thì để vẽ hình tròn bao giờ người ta cũng xác định như sau cô có một hình tròn trong hình tròn này các con có nhìn thấy cô có đoạn thẳng AB và O là trung điểm của đoạn thẳng AB. Cô lại có OM, vậy đâu là đường kính, đâu là bán kính và đâu là tâm? Thì đây các con nhớ hình tròn tâm O. Tâm O chính là điểm giữa, nằm chính giữa của hình tròn thì người ta gọi là hình tròn tâm O. OM chính là bán kính. Xuất phát từ tâm Đến đường viền của hình tròn, người ta gọi đấy là bán kính. Đường kính là đoạn thẳng chia đôi hình tròn và các con nhìn thấy OA cũng là bán kính, OB cũng là bán kính. Cô sẽ có các bán kính OM, OA và OB. Còn AB thì được gọi là đường kính của hình tròn tâm O các con đã hiểu thế nào là đường kính và thế nào là bán kính chưa? Đường kính hay bán kính đều xuất phát từ tâm. Từ tâm O, chúng ta nối sang ở đây đến điểm M là đến đường viền của hình tròn. Thì đây được gọi là bán kính OM. Tiếp tục, chia đôi đường tròn này bằng một đoạn thẳng và bắt đầu từ đường viền của hình tròn là điểm A chia đôi sang đường viền bên này là điểm B chạy qua tâm O. Khi đó AB được gọi là đường kính của hình tròn.